Xin chào các ba mẹ và các con đã quay trở lại với bài học phát âm các từ vựng về hoa quả ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài học nhé Và quả đầu tiên, we have Orange Ok, hãy lưu ý cách phát âm của cô nhé Orange Orange Đây là quả gì các con nhỉ? Quả cam, very good job Ok, now repeat after me Orange One more time Orange Does your friend like orange juice? The next one Cherry Cherry Đây là quả gì nhỉ? Trong tiếng Việt chúng ta cũng gọi gần giống như thế này đấy à, Là quả cherry đúng không nào? Okay. now it's your turn Cherry Cherry Very good job! I have some cherries here. Và quả tiếp theo, um, quả này trong tiếng Việt và tiếng Anh chúng ta cũng đọc gần giống như nhau đó, là quả kiwi đúng không ạ? Tuy nhiên trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc phát âm nó hay hơn một chút xíu. Ok, kiwi, kiwi. Ok, it's your turn. Kiwi, kiwi. Great job! Do we have any kiwis? Uhm, quả này cũng là quả chanh Tuy nhiên nó lại có màu màu vàng đúng không ạ? Và quả này sẽ đọc khác với quả chanh màu xanh hôm trước chúng ta học một chút nhé Chúng ta sẽ đọc là lemon Lemon Ok, repeat after me Lemon Good One more time Lemon Wow, very good job mm, We don't like lemons The next one. Đây là quả gì đây các con? Quả nhãn. Very good. Longan. Longan. Okay. Repeat after me. Longan. Longan. Wonderful. My dad buys longans. The next one. Quả này là quả gì đây các con nhỉ? Uhm, quả Việt quất đúng không nào? Alright, blueberry Blueberry Listen one more time Blueberry Now it's your turn Blueberry One more time Blueberry Very good job! My mom loves blueberries Okay, and the last one Đây là quả gì nào các con? Yes, đây là quả măng cụt. Alright, let's listen to me first. Mangosteen. Mangosteen. One more time. Mangosteen. Repeat after me. Mangosteen. Mangosteen. Wonderful. He doesn't like mangosteen. Và vâng, buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ba mẹ và các con đã theo dõi. Hẹn gặp lại ba mẹ và các con trong những buổi học tiếp theo. Goodbye!